Xin chào tất cả anh em Hôm nay đến với clip này Tôi lại muốn giới thiệu đến anh em Làm tay cái Để anh em đi lắc tài xỉu bịp Đánh tài xỉu bịp ở các sòng các sới thì Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em Bộ sản phẩm Hột tài xỉu 2020 Hột tài xỉu 2020 Giúp cho anh em đi làm tay cái Đi lắc tài xỉu bịp thì cái tỷ lệ của cái bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em và cái tỷ lệ ra bão của nó rất là cao anh em nhé và anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn khi anh em mua sản phẩm của bên tôi và bên tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu anh em nhé thì à, bột này hoàn toàn không tang không tích anh em nhé nên anh em không cần lo sau đây thì tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em và tôi sẽ test cho anh em về phần tăng tích của nó trước Đúng không? đây là nâm châm đây tôi test cho anh em nâm châm hít rất là khỏe hoàn toàn không hít này đĩa cũng thế luôn đèn pin tôi test sang em đèn pin trong trong anh em nhé trong hơn Ngọc Trinh luôn rất là trong Đấy, thì vừa rồi tôi đã test cho anh em 5 châm và dọi đèn pin trong thì lúc nãy tôi có vội làm clip nên là nước muối tôi chưa chuẩn bị được nên anh em thông cảm cho tôi những em nào ở gần cơ sở thì có thể đến trực tiếp cơ sở để anh em test sản phẩm và tham khảo thêm về các dòng sản phẩm của bên tôi Còn những anh em nào mà ở xa mà mua hàng của bên tôi thì khi anh em nhận được hàng tôi sẽ gửi video hướng dẫn anh em cách lắc và hoặc có thể anh em gọi điện video trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh em anh em nào có nhu cầu muốn tham khảo mua hàng thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để ở trên màn hình em nhé thì đây bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái độ đi đều của nó anh em nhé em đây tôi tải lên tải bộ hột đi rất là đều chén tài chén xỉu đúng không ạ đó giờ tôi thử giữ giữ xỉu cho anh em này đang xỉu đúng không tôi giữ xỉu cho anh em xỉu đúng không ạ vẫn xỉu ờ, tôi sẽ lắc lên tài tài anh em giữ tài cho anh em một vài chén nhá bão bão năm bộ hột rất là chính xác đi rất là đều đấy tiếp tục tài ba ba năm đấy thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về phần tăng tích của nó và độ chính xác cách giữ tài giữ xỉu đấy thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một bộ hột ưng ý một bộ hột lắc theo ý muốn thì anh em có thể liên hệ với tôi thì ngoài cái những cái bộ sản phẩm hột tài xỉu 2020 này thì bên tôi còn có rất nhiều các loại sản phẩm chuyên về dòng cờ bạc bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường hiện nay anh em nhé anh em ờ, có thể đăng ký kênh này và theo dõi kênh để anh em được cập nhật những cái video bên tôi đăng tải lên video tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em luôn luôn may mắn đánh đâu thắng đấy tạm biệt anh em